mừng mọi người quay lại kênh uh, à, lao động ăn đời của mình hôm nay thì uh, làm một cái video về con SB cái con này thì nó ra lâu rồi nhưng mà có nhiều bạn hỏi nên là mình làm một video này để mình uh, cho mọi người hiểu thêm là anh em hay hỏi là con SB này có kết nối được với cả Ricobook không thì uh, cái con này theo nhà sản xuất ấy ban đầu là nó dùng xe tô bản lai ngày xưa là bản intro thế bây giờ là nó dùng những cái cái phần mềm à, theo máy ấy, thì một số bạn không thích thích dùng decobook thì quay trở lại câu hỏi ấy, thì cái câu trả lời của mình câu trả lời của mình là có nhé USB hoặc Ergo có thể kết nối được với DecoBook nhưng với một điều kiện là mình phải dùng à, bây giờ DecoBook nó có cái bản à, mới là bản 6.0 à, trở lên 6.1, 6.2, 3 gì đấy thì là không cần key nhưng là chỉ dùng được cho một số cái máy ban đầu nó thích hợp mà dùng với Recobook như là con RB hay là DJ400, rx DJRX, rx nhá chứ không phải XRX nhé và DJ800 à, vân vân còn những con à, như kiểu Ergo hay là SB vân vân thì ban đầu nó theo nhà sản xuất theo hãng ấy, nó là dùng Serotoline cho nên anh em phải dùng cái vơ gọi là vơ dưới 6.0 ví dụ như là mình hay dùng cái vua 5.8.4 5.8.5 bắt buộc nha cái này bắt buộc này phải có key anh em nhớ này phải có key Rico Book thì mới kết nối được nhé thì câu trả lời thì là có nhưng phải có key đấy thì kết nối vào như nào đấy thì mình cũng sẽ dùng như những cái con uh, controller khác của Pioneer thôi tức là kết nối và dùng Rico dùng bình thường như những con kia bây giờ mình sẽ quay quay qua xem là nó kết nối cái giao diện hay là như nào đấy nó sẽ, sẽ hiển thị như nào nhé mình sẽ mình sẽ kết nối hai cái vơ cái vơ là vơ 6.3 thì cái con SB này nó sẽ không nhận đâu ạ đây mình đẩy like lên đây xuống ấy. sẽ không ăn đâu cho nên là anh em bảo tại sao kết nối được Recobook nhưng mà sao nó lại không ăn vấn đề là mình nói ờ, những lúc là phải kết nối vua dưới trong dưới 6.0 và có chỗ đánh key thì nó mới, ờ, mới nhận nhá đây như con ờ, này là vua 6 này anh em để ý này không thấy cái chỗ nào để điểm key hết bây giờ mình sẽ bật cái vơ 5.8.5 để xem nó có nhận không nhé đây là cái vơ 5.8.5 này thì nó sẽ có cái chỗ để mình điền key vào đây anh em ấn vào cái bánh răng này bước đầu mà thiết lập con SB này ấy, thì mình phải cài à, cái driver mình gắn vào cái mục driver nhé sẽ ra một loạt cái, cái driver nó ghi rõ chữ SB này DJ SB một công nhấn đấy này này là mình còn mình đã cài rồi Nên ra là không có cài nữa mình tắt thì thôi mọi người nếu chưa cài thì mình ấn link next đến cái, cái, cái giai đoạn cuối cùng ấy là nó có chữ disconnect cap ấy. mình rút ra mình rút ra xong mình ấn ờ, next tiếp thì nó vẫn có chữ finish mình finish là ok Đấy. thế thì bây giờ nó đã nhận rồi này mọi người này nó nha vừa xong mình đã thử kết nối con SB à, cùng EcoBook à, thì nói chung là cần key sẽ kết nối được nha mọi người nhé nó cũng thêm cái sự lựa chọn trải nghiệm cho anh em mọi người thấy vui vui thì à, ấn đăng ký kênh giúp mình nhé để mình có động lực mình làm những video tiếp theo còn những anh em nào mà biết rồi thì, thì comment ở dưới cho xôm đợt này cũng bận không không thường xuyên quay được mong anh em thông cảm nhé nên là có thời gian mình sẽ quay những video những cái con máy khác nhau